Các em thân mến, hôm nay cô trò mình lại tiếp tục ôn tập về các dạng toán về phân tích đa thức thành nhân tử. Hôm nay cô cô chuyển giao cho các em phương pháp thứ tư đó là phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp. Thì thực ra là ở cái bài trước là bằng phương pháp nhóm hóa học tử thì chúng ta cũng đã phối hợp nhiều phương pháp rồi đúng không em? Nào là chúng ta nhóm lại này, rồi chúng ta đặt nhân tử chung này, rồi trong nhân lý chung là chúng ta lại có tiếp tục lại dùng hàng đẳng thức nữa này đấy thì trong một bài phân tích đa thức thành nhân tử thông thường không phải chúng ta chỉ dùng đơn thuần là nhân tử chung không chỉ thông thường chúng ta chỉ dùng hàng đẳng thức đấy mà chúng ta mà cũng không phải chúng ta chỉ nói các từ không mà chúng ta còn phải phối kết hợp các phương pháp làm sao nó phù hợp nhất để ra được bài toán đấy thì đó chính là nội dung chính của bài hôm nay cô muốn cung cấp cho các em bây giờ chúng ta chuyển qua bài 1 nhé đó là phân tích canonic sau thể nhân tử đấy là đề tài của cô Phạm bây giờ chúng ta tiến hành làm câu A câu A ta có x mũ 4 cộng 2 x mũ 3 cộng x bình đấy thì cái đa thức của chúng ta ở câu A này nó là một đa thức chỉ có chứa một biến đúng không đấy và lý thừa x mũ 4 này đến x mũ 2 mũ 3 và đến x chứ vậy mới thoạt nhìn vào đất này chúng ta nghĩ ngay đến việc là cả ba nhân tử, ba hạ tử này đều xuất hiện nhân tử chung. Nhân tử chung là mấy? Chúng ta thấy không? Đấy. Về số thì không thấy có, đúng không? Về biến mà x mũ 4, x mũ 3, x mũ 2. Vậy có ngay nhân tử bây giờ kỹ năng em làm tốt rồi nên cô không đi cái bước là viết ra nhân từ chung nữa chúng ta đặt luôn luôn đấy như vậy chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta đặt nhân từ chung x mũ hai ra ngoài vậy thì bên trong của nó là gì đấy. x mũ bốn mà đặt x bình phương rồi thì còn x bình phương bởi vì x bình nhân x bình bằng x được chưa cộng với đây là hai x mũ ba mà đặt x bình phương rồi thì phải cộng với hai thì x bình phương nhân hai x mới thành hai trừ ba x bình phương đặt ra ngoài rồi thì hết rồi thì còn số mấy số 1 bởi vì x bình nhân 1 thì bằng x bình Đấy. đến đây các em đừng có dừng lại các em cứ nghĩ rằng là đến đây em đã phân tích được thành nhân tử rồi các em dừng lại chưa được các em phải suy nghĩ xem các nhân tử còn lại có nhân tử nào phân tích được nữa hay không thì chúng ta phân tích tiếp đúng không như vậy ví dụ nhân là x bình không thích nữa dừng luôn được chưa như vậy nó sẽ bằng x bình để như nhưng cái nhân tử thứ hai là x bình cộng hai cộng một đấy chúng ta học rồi chúng ta tốt kiến thức toán tốt rồi thì chúng ta nhìn thấy là x bình cộng hai cộng một tám đó là là thức là gì à, bạn nào quên thì cô nhắc lại một chút nhé x bình trừ hai x cộng một và cộng hai x cộng một thì đây là gì em x bình cộng hai nhân x nhân một cộng với một đấy vì hai nhân x nhân một là đường bình phương là là một đây là a bình cộng 2 ab cộng b bình chính là hình thức a cộng b tất cả bình phương Đấy, chúng ta hình dung chưa và vậy đến đây chúng ta ghi luôn cho cô đây là x bình nhân là x bình cộng 2 nhân x nhân 1 cộng 1 bình phương vậy sẽ bằng x bình phương nhân x cộng 1 tất cả bình phương Đấy. thì các em có thể từ đây ra đây luôn được đấy, đây là tôi sợ là lâu rồi em chưa phân tích ra dạng này các em sợ em quên mất thì không thêm nhé chúng ta hiểu cách làm chưa như vậy chúng ta là sử dụng phương pháp nhóm à, đặt nhân tử chung phương pháp dùng hàng đẳng thức để phân tích cái đa thức này thành nhân tử đúng không làm như vậy có nghĩa là chúng ta đang phối hợp các phương pháp lại với nhau à, bây giờ chúng ta sang cô b nhé cô b ta có 2x bình cộng 4x trừ hai biến. vị thì các em quan sát câu b chúng ta thấy rằng là đây là một đa thức có chứa hai biến là x và y thế là mới nhìn vào đập mắt chúng ta điều gì à nó đập vào mắt chúng ta ở đây có số 2 ở đây có 4 cũng có số 2 ở đây có số 2 ở đây có số hai. vậy chúng ta nghĩ ngay được là đặt nhân tử chung là hai thì trước hết chúng ta thấy có nhân tử chung rồi chúng ta đặt đi đặt đi xem bên trong là cái gì chúng ta xử lý tiếp chúng ta hiểu chưa người ta đặt nha đặt cho cô nhân tử chung là hai ra ngoài trong còn 2x bình đặt 2 còn x bình cộng 4x đặt 2 thì hai cái nhân với mấy đều 4x à hai phải nhân với 2x về còn đúng không? Hai này đặt ra thì trong còn cái gì đây? À còn một thì hai nhân một là bằng hai trừ hai bình mà đặt ra thì đây còn trừ bình. đây như vậy sau khi đặt hai thì ta được tích của hai nhân tử này số hai thì không có làm gì nữa rồi đúng không bây giờ cái đa thức bên trong này có phân tích được nữa hay không đúng không bây giờ chúng ta sẽ làm việc phân tích cái đa thức bên trong này xem được không các em nhé Đấy, làm việc đó phân đa thức bên trong của chúng ta là gì là x bình cộng 2 x cộng 1 trừ y bình thì quan sát đa thức này chúng ta thấy rằng nó rất là quen thuộc ở cái bài giảng trước của cô đúng không chúng ta không thấy có nhân lý chung của cả bốn hạng tử cũng không thấy có hàng đẳng thức cả bốn hạng tử nhưng nếu chúng ta tinh ý chúng ta thấy nếu nhóm ba hạng tử đồng với nhau Đấy. thì nó chính là x bình cộng hai x cộng một nó chính là cái bài qua x bình cộng hai x cộng một và nó chính là cái gì rồi chính là x cộng một tất cả bình phương Tôi nói rồi khi có xuất hiện a bình trừ b bình tức là đã có nhân tử đấy như vậy x cộng một tất cả bình phương trừ y bình phương chính là ra x cộng một a trừ b là y nhân với x cộng một là a cộng b là y đấy, như vậy cái đa thức còn lại của nó chúng ta đã phân tích được ra nhân tử đấy, từ đó chúng ta lắp ghép vào các bài b để hoàn chỉnh bài các em nhé và lắp ghép vào như vậy sẽ bằng hai bên trong nó sẽ ra được là x cộng một tất cả bình phương trừ y bình phương Đấy. như vậy sẽ là bằng hai nhân x cộng một trừ y nhân x cộng một cộng y Đấy. thì đương nhiên là hai nhân tử này không không còn phân tích được nữa rồi đúng không các em Đấy, như vậy ở đây tôi muốn nhắc lại cho các em một lần nữa là khi phân tích đa thức thể nhân tử thì khi ra nhân tử đầu tiên lần đầu tiên rồi thì chúng ta phải suy nghĩ tiếp các nhân tử còn lại có phân tích được nữa hay không đấy nếu phân tích được nữa chúng ta phải phân tích tiếp đấy ta thử vào câu c nhé c biểu câu 16 Bây giờ quan sát cái đáp thức ở câu C Em quan sát thẩm mỹ đa câu C Đấy, cũng giống như mọi câu đúng không? Không đạo nhân tử chung của cả bốn hạng tử được Cũng không dùng bằng thức được cả bốn hạng tử Nhưng chúng ta lại thấy hai y x bình y bình nó là trong các thành phần của một thằng quen thuộc nào đó mà chúng ta đã dùng rất nhiều rất nhiều lần nhưng mà cái dấu của nó là trừ y bình trừ trừ y bình trừ y thì lại không phải là dấu khoảng thức thì do đó tại sao chúng ta không nghĩ là làm biến mất cái trừ y bình trừ y bình này tạo thành dấu cộng đi mà mà đang có trừ thành dấu cộng thì bằng cách nào em à, chỉ còn cách là đặt dấu trừ ra chúng ta nhóm vậy cô sẽ nhóm ba hạng tử đầu với nhau nó thành cái gì em nó thành là x bình trừ 2y cộng y bình cộng 16 em thấy chưa thấy rất là rõ đúng không nào Đấy. đây là hai y đặt dấu trừ đây là trừ hai y trừ đi mình trừ đi mình đây đã thành tích bình cộng y bình được chưa như vậy đến này nhìn à, các bạn còn chưa quen những bạn nào kỹ năng chưa tốt mấy thì còn còn chưa quen đúng không Đấy. nhưng mà khi em để ý con đổi cái vị trí 16 này lên trên đầu là em thấy quen luôn đổi ra 16 trừ cho x bình trừ 2 y cộng y Đấy. Như vậy 16 thì em biết là rồi Nó bằng cái gì? Nó bằng 4 bình Trừ cho x bình trừ 2y Cộng y bình chính là hằng x trừ y tách Được chưa các em? Đấy. Như vậy đến đó chúng ta đã thấy hằng a bình trừ bình chưa? À thấy rồi phải không nào? Chúng ta thấy rồi, chúng ta thấy đến đây là à thế là xong bài toán rồi Đấy như vậy nó sẽ ra là a trừ nhớ đóng ngoặc cái trừ đi lại em nhé không đóng ngoặc là bị sai dấu đấy đấy nhân a cộng b đấy nhiều học sinh là lớp học là cô cứ yêu cầu đóng ngoặc như này nhiều học sinh là rất là khó chịu em ngại lắm nhưng mà ngại nhưng mà nhiều khi chúng ta lại không để ý chúng ta lại sai dấu à, vậy chúng ta cứ làm từ từ thôi thêm một bước nữa cũng chẳng thiệt gì đúng không 4 mở hoặc bằng chức tốt trừ thành là trừ x này trừ đi đổi thành cộng đi đấy 4 để nguyên mở hoặc bằng chức tốt cộng giữ nguyên như vậy chúng ta đã biết cái đa thức đầu tiên tạo thành nhân tử và từng nhân tử này không phân tích được nữa đấy, như vậy qua bài a b c chúng ta thấy rằng chúng ta đã phối hợp các phương pháp với nhau để phân tích một đa thức thành nhân tử bây giờ chúng ta chuyển qua câu d số D là 5 x bình cộng 5 x y trừ x trừ y như vậy câu D này nó lại khác câu A câu B câu C một điều là khi à câu A câu B đều là khi viết cả bốn nhân tử này chúng ta không phát hiện ra nguyên tử chung đúng không em chẳng có nguyên tử chung của cả bốn hạng tử này vậy bây giờ chúng ta lại nghĩ đến việc ta nhóm các hạng tử hai cái này nó lộ với nhân tử chung là 5 x bình cộng 5 x y lộ ngay nhân tử chung là năm nhìn thấy ngay Đấy, thậm chí đây là x bình và đây x nó lại nhân với chung là 5x Vậy tại sao chúng ta không thử đặt 5x ra ngoài Đúng không? Các em thử nào Đặt 5x ra ngoài Cô vừa nhóm vừa đặt luôn nhá Chúng ta thạo rồi chúng ta sẽ bỏ dần các bước Đây, 5x bình là 5x ra ngoài, đây là còn x 5x y là 5x ra ngoài thì còn y À, vậy có nhân tử là 5x x cộng y Vậy hai hạng tử tiếp theo nó có xuất hiện nhân tử 5 hay dư nhân tử x hay các nhân tử y tích cực y hay không thì nó xuất hiện một trong ba nhân tử này thì bài toán của chúng ta mới thành công còn nếu chúng không xuất hiện nhân tử giống như một trong ba nhân tử này có nghĩa là cái phương án của chúng ta chưa đủ đúng không thế thì hai nhân tử này đây trừ y trừ y cô có dấu trừ cô đặt ra ngoài x cộng a à vậy chúng thấy rằng nó đã xuất hiện nhân tử x cộng y đúng không bây giờ chúng ta đặt nhân tử chung x cộng y à, vậy đây sẽ bằng x cộng y bên trong của nó còn cái gì 5 x cộng y đặt x cộng y thì phải còn mấy còn 5 x Đấy. x cộng y đặt ra ngoài thì còn trừ như vậy chúng ta đã phối hợp các phương pháp lại để phân tích cái đa thức này thành nhân tử là x cộng y nhân 5x trừ đúng chưa các em Đấy, bây giờ cô sẽ chuyển sang bài thứ hai các em nhé. Các em thân mến, chúng ta trở lại bài hai các em nhé đó cũng là đề bài phân tích các loại sau thành nhân tử đã gồm bốn câu a b c d và e f g h thì trước tiên chúng ta tập trung vào các câu a b c d Đấy. thì chúng ta thấy rằng cái đa thức ở a b c d đều là đa thức bậc hai đối với biến x đấy sau này nó gọi cái này là tam thức bậc hai bởi tam tức là nó có tam nhân ba hạng tử đúng không nhỉ đấy. thì chúng ta thấy đều là các hai x bình cộng bốn x cộng ba 7 cộng 12 là 2 quỷ cộng 3 x trừ 5 cái này nó chưa có dạng nó đổi là vị trí lại nó là cái dạng giống A ABC được chưa nhỉ thì đối với những ba đa con này chúng ta làm thế nào là chúng ta quan sát về hướng cô phân tích cách làm ta có x bình cộng 4 x cộng 3 vậy chúng ta thấy rằng là đối với cái đa thức này nếu như để in thì chúng ta cũng không đặt nhân tử chung được Đấy. cũng không dùng hàm thức cũng chẳng biết nhóm hạ tử như thế nào đúng không em bây giờ x bình cộng bốn x nhóm lại với nhau là x ra ngoài thì cũng bốn x trong ba này để làm gì để nó đi đâu đúng chưa đấy như vậy đặt nhân tử chung cũng không được dùng hàm đẳng thức cũng không được nhóm lại cũng không được đấy phối hợp cả ba phương pháp với nhau chúng ta cũng chưa thấy được gì nhưng kem để ý kem để ý một chút thôi là nó sẽ ra được rồi ở đây bốn x bình cộng bốn x như vậy vậy nếu như cái mục đích này cô tách ra tách cái mục đích này ra thì thành x bình cộng x rồi cộng 3 x cộng 3 bố đích tách thành x cộng 3 đấy thì khi chúng ta tách như vậy chúng ta nhóm hai hạng tử đầu với nhau hai hạng tử cuối với nhau thì có xuất hiện nhân tử chung hay không thì chúng ta tách thành bốn thì chúng ta mới chia thành hai nhóm được đúng không ba này để ba hạng tử này để cả ba cái là không thành uh, một nhóm thì cũng không ra có nhân từ chung hai nhóm thì cũng được giờ giáo thì chúng ta tách thành bốn phạm tử đấy vậy cô nhóm hai cộng đồng với nhau đặt tích ra ngoài trong sẽ là cái gì em trong sẽ là tích bình là tích thì còn tích cộng tích đặt ra là cộng một đấy hai hạng tử sau đặt ba ra ngoài đấy trong là còn gì à cũng còn tích cộng một vậy đến đây xuất hiện ngay nhân tử chung là tích cộng một tích cộng một và như vậy chúng ta đã phân tích đa thức này thành nhân tử rồi đấy đúng không nào như vậy qua bài này chúng ta thấy rằng đôi khi chúng ta còn phải tách hạt tử để nhóm sau đó mới xuất hiện được nhân tử chung đấy đó là cái cách làm của dạng này ba này đấy. thế các em để ý tiếp này ý thế, nếu như cô không tách cái cố định này ra thành x cộng bảy mà cô lại nhìn thấy rằng là x bình cộng cộng có đó là một thành một phần của cái tỷ lệ thức rất là quen thuộc đấy à cũng quên là một thành phần của cái hàm lượng thức rất là quen thuộc đấy đó là x bình của vậy nếu cô cộng thêm 4 thì nó sẽ là hàm lượng thức đúng không em em làm em quen rồi nhưng ở đây của ta thì chỉ có mấy thôi chỉ có ba như vậy bốn đây phải trừ đi một cho nó bằng ba vậy cô nhóm hai hạt tử đầu với nhau ba hạt tử đầu với nhau thì ta thành là x cộng hai tất cả bình phương trừ một một thì cô biết thành thì đến đây rất là quen thuộc a bình trừ b bình chắc chắn có nhân tử rồi các em nhỉ vậy sẽ là bằng x cộng 2 trừ 1 nhân với x cộng 2 cộng 1 vậy nó sẽ tạo thành x cộng 1 nhân x cộng 3 đấy các em thấy giống chưa à, giống y hệt kết quả đấy do đó chúng ta thấy rằng chúng ta đối với bài dạng để xuất hiện nhân tử chung hoặc xuất hiện hằng đẳng thức thì chúng ta mới làm bài toán đó đấy còn những bài b này c này d này e f g h để nhà các em hoàn thành nốt các em nhé đấy còn cái cách tách như thế nào nó phù hợp mà tách cho ra nhân tử chung thì để tiếp sau cô sẽ hướng dẫn các em xin chào và hẹn gặp lại các em